À, làm thế nào để biết cổ phiếu hoặc là tỷ lệ chung đang phân phối hoặc là đang tích lũy? Cách đơn giản đó là gì ạ? Trong quá trình phân phối thì bạn nhìn thấy là có rất nhiều phiên giảm điểm khối lượng lớn nhiều hơn so với phiên tăng khối lượng nhỏ. Đấy chúng ta gọi là phân phối. Ngược lại, trong quá trình tích lũy thì bạn nhìn thấy là nhiều phiên tăng khối lượng lớn và nhiều phiên giảm khối lượng nhỏ hơn thì đấy gọi là tích lũy và trong quá trình tích lũy thì bạn mua cổ phiếu thông thường bạn có lợi nhuận rất lớn ngược lại khi bạn mua cổ phiếu trong quá trình phân phối thì khả năng bị thua lỗ đó là đương nhiên